Bất ngờ với loại rau bổ hơn thịt bò, giá cực rẻ nhưng quá ít người biết, ăn ngay là khỏe mạnh trọn đời. Quý vị thân mến, nhờ khí hậu tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng, Việt Nam ta là nơi xuất hiện nhiều loại rau quý hơn vàng. Trong số đó nổi lên 3 loại rau được các bác sĩ mệnh danh là thần dược trị bách bệnh. Chúng an toàn, lành tính và bổ dưỡng, nhưng lại hiếm người biết. Nhà nào mà trồng ba loại rau đại bổ này thì cũng phải lén la lén lút vì sợ người khác hái trộm mất. Tuy giá cực rẻ nhưng dinh dưỡng mang lại thì còn hơn cả thịt bò, nhân sâm hay linh chi cộng lại. Với vị lạ miệng, đưa cơm cùng với dược tính chữa bệnh vô cùng cao, nhà nào đã ăn rồi là dễ nghiện, khó bỏ. Có gia đình chỉ dám ăn thòm thèm, vừa ăn vừa để dành vì sợ hết mất, không mua được. Vậy cụ thể thì ba loại rau đó là gì? Hãy cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Bất ngờ với loại rau bổ hơn thịt bò, giá cực rẻ nhưng quá ít người biết, ăn ngay là khỏe mạnh trọn đời. Thứ nhất, rau ngót rừng. Đây là loại rau được bà con dân tộc trên tỉnh Cao Bằng vào tận rừng để hái, khác hoàn toàn với những loại rau ngót rừng được người dân trồng. Loại rau này tuy đắt nhưng vẫn rất hút khách, nhất là dưới rau sành ăn nhiều người còn phải đặt trước 2 đến 3 ngày, thậm chí cả tuần mới mua được loại rau này. Rau ngót rừng đắt mấy cũng được lòng khách vì lạ miệng, chỉ có theo mùa và ưu điểm lớn là hàng sạch. Rau ngót rừng đã rất ngon, nhưng hoa của nó còn ngon gấp chục lần. Hoa rau ngót rừng chỉ nở trong vòng một tháng nên có giá rất cao, lại hiếm nhưng nhiều người vẫn săn bằng được. Thực tế, hiện nay ở các huyện phía Tây Hà Nội có nhiều vùng, bà con đã trồng được loại rau này và bán ra khá nhiều nên giá rẻ hơn. Tuy nhiên, loại rau ngót rừng xịn vẫn có giá cao hơn hẳn. Thứ hai, rau càng cua. Rau càng cua là loại rau mọng nước có vị ngọt ngọt the the và đặc biệt có chút nhẫn nhẫn một lần ăn là nhớ. Theo đông y, rau càng cua có vị chua, tĩnh sinh miễn dịch, giải nhiệt và có nhiều chất bổ. Phân tích hiện tại cho thấy rằng rau càng cua có chứa nhiều vitamin C, carotenol là những chất có vai trò tăng cường khả năng miễn dịch, phòng ngừa bệnh sơ vữa động mạch, bệnh về mắt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, mau lành vết thương và giải độc cho cơ thể. Càng cua là loại rau ít calo, rất phù hợp cho những người thừa cân và béo phì. Một số nơi còn dùng rau càng cua như một vị thuốc giúp trị bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và viêm nhiệt. Cách chế biến hay nhất với rau càng cua là các món nộm, chỉ cần rửa sạch rồi trộn cùng giấm, ăn kèm với trứng luộc cũng đủ làm dậy lên vị ngon của loại rau này. Thứ ba, rau đắng biển. Nhắc đến rau đắng biển, nhiều người nghĩ ngay đến những món ăn quê quen thuộc dân dã. Rau đắng biển và rau càng cua được xem là những món đặc sản của giới dân quê trước đây và là đặc sản của người dân thành thị hiện nay – người ta thường bắt gặp những món ăn dân dã với rau đắng như rau đắng sống chấm mắm kho, rau đắng ăn lẩu cá, rau đắng nấu cháo cá, rau đắng nấu canh cá, rau đắng xào. Theo các tài liệu y học cổ truyền, rau đắng có tính mát, vị đắng, có khả năng thanh nhiệt tiêu độc và là thần dược để chữa nhiều loại bệnh, trong đó có ung thư và đột quỵ. Ba loại rau khi ăn cần cân nhắc kỹ Mọi người ai cũng biết rau củ mang lại rất nhiều vitamin, dưỡng chất nhưng cũng có không ít loại rau ngon nếu ăn nhiều sẽ gây hại đến sức khỏe. Thứ nhất, rau muống. Rau muống là món ăn quen thuộc với hầu hết các gia đình, nhưng rau muống thường trồng ở ao hồ và nguồn nước bị ô nhiễm, có chứa các loại run sán và ký sinh trùng. Ngoài ra, nhiều người trồng rau hám lợi thường dùng thuốc kích thích trừ sâu để thu hoạch sớm, bày bán ra thị trường – Người tiêu dùng khi không phân biệt được rau sạch, rau bẩn, ăn vào sẽ dễ bị ngộ độc, gây ra nguy hiểm cho sức khỏe của mình và gia đình. Cách nhận biết rau muống sạch Cách chọn rau muống ngon, không hóa chất thường có 3 tiêu chí. Khi mua rau muống nên lựa chọn rau muống có thân không quá to, lá có màu xanh tự nhiên và trên lá có vài lỗ thủng do sâu đục. Thử bẻ đôi thân rau muống nếu có chất nhờn và không quá giòn thì đây là rau sạch. Không mua rong muống được tước sẵn và ngâm nước vì nước này là nước pha hóa chất làm cho cứng hơn, tươi hơn mà không bị héo. Thứ hai, giá đỗ. Bình thường giá đỗ là một loại rau có tính mát, chứa khá nhiều chất dinh dưỡng, ngon và được nhiều người ưa chuộng để chế biến món ăn. Nếu loại rau này được làm theo một cách thông thường chỉ là ngâm ủ truyền thống thì rất sạch sẽ. Tuy nhiên bây giờ, người làm giá đỗ đã sử dụng một số loại thuốc kích thích, ure để giúp cho phát triển tốt hơn – năng suất cao hơn vì thế sẽ rất độc khi ăn giá đỗ. Nhiều người ăn giá đỗ xong cảm thấy có triệu chứng đau bụng ngày sau đó. Thứ ba, dưa chuột. Dưa chuột là loại rau quả được nhiều người ưa thích trong mùa hè này vì nó vừa ngon vừa mát lại giúp giải nhiệt cho cơ thể. Nhưng dưa chuột cũng là một loại quả luôn nằm trong danh sách những loại trái cây bị phun nhiều thuốc kích thích và thuốc trừ sâu nhất ngay khi bắt đầu được mọc lên. Nếu ăn dưa chuột không rửa kỹ, không gọt vỏ thì bị ngộ độc là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng có người dù ăn dưa sau khi ngâm rửa cẩn thận bằng các loại dung dịch mà vẫn có thể bị ngộ độc như thường. Những sai lầm tai hại khi dùng rau củ quả tại nhà Khi dùng rau củ quả, nhiều người thường mắc phải những sai lầm khiến cho thức ăn không đảm bảo, mất đi giá trị dinh dưỡng và kém ngon miệng. Chỉ rửa rau trong chậu nước Bạn nghĩ rằng rửa rau trong chậu nước vài lần là rau củ đủ sạch, nhưng thực tế thì khác – Cách rửa này dễ dàng khiến cho rau củ quả có cơ hội tiếp xúc với bụi bẩn từ chính nước ngâm trong chậu dừa. Bạn nên ngâm từ 3 đến 5 phút rồi rửa rau quả trực tiếp dưới vòi nước, mọi bụi bẩn sẽ trôi theo dòng nước xối mạnh mà không bám trở lại nữa. Nghĩ rằng rau quả nhập khẩu tốt hơn rau nội địa. Nhiều người thường chuộng đồ ngoại vì nghĩ rằng đồ ngoại đã được kiểm dịch đồ an toàn. Điều này không sai, tuy nhiên, bạn nên nhớ rau quả nhập khẩu thường phải trải qua cả tuần lưu kho, kiểm dịch rồi vận chuyển – Quá trình này sẽ khiến cho hàm lượng chất dinh dưỡng trong chúng hao hụt đáng kể. Bởi thế, thay vì chuộng đồ ngoại, bạn nên tìm hiểu phương pháp làm sạch rau củ nội địa, tận dụng nguồn rau tươi vốn có sẵn nơi bạn sinh sống. Ít thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày. Nhiều người vì gia đình thích ăn một loại thực phẩm nào đó nên chỉ chăm chăm mua món đó về mà bỏ qua những thực phẩm khác. Đây là một sai lầm nghiêm trọng vì nếu chỉ mua một loại rau quả trong một thời gian dài dễ dẫn đến tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, nếu thấy hữu ích, xin hãy chia sẻ video này cho nhiều người thân của bạn cùng nghe, và đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để được theo dõi những tin tức sức khỏe mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!